Sinh nghèo không phải tại ta, chết trong nghèo khổ đúng là do ta. Sinh nghèo không trách mẹ cha, sống trong nghèo khổ trách ta vạn lần. Từ nay cố gắng vươn lên, tiền tài sự nghiệp một đời vang danh, thất bại của cũng qua nhanh, cầu thiên ban phúc an lành, ấm no, lộc trời của quý nhân cho, chín phần vượng phát đi theo suốt đời tiết lộ sự thật chấn động về tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, được thần tài họ mệnh, quý nhân chiếu cố, giúp sạch tai ương, đường đời thịnh vượng, vận số giàu sang, tiền vàng, chật kiết, về già giàu sang, an nhàn, hạnh phúc,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 cùng theo dõi lá số tự vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Người xưa từng nói, con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác sẽ gặp tai ương, được làm người đã là một may mắn, nhưng được chọn cuộc sống như thế nào lại là một thiên mệnh. Khi đã có đủ niềm tin vào nhân quả, chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn tới hạnh phúc và bình yên. Tổng quan về tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 khi xem lá số tử vi của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, Hải Nội chi nghiêu, các nhà phong thủy, các bậc thầy tử vi phương Đông có chỉ rõ, cuộc đời của con giáp này, chủ định không dễ dàng. Nhưng Phúc vẫn nhận được về sau rất nhiều, nhờ đức tính tốt bụng, chăm chỉ, chịu khó, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn, cùng tài lộc. Từ năm 2023 trở đi, cuộc sống của Ất Sửu sẽ được khai mở, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi. Mọi vận xui xẻo tự nhiên biến đâu hết đổi lại là may mắn hết phần thiên hạ tiền bạc không có chân cũng ùn ùn kéo đến nhà như thác lũ. Khiến ất sửu cũng phải giật mình thẳng thốt vì sự đổi đời ngoạn mục giàu sang nhanh chóng của mình. Đến khi về già, họ sẽ có một cuộc sống tiền bạc đủ đầy, tinh thần viên mãn, sung túc đủ đường, 10 phân vẹn 10. Vậy, vận trình cuộc đời của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, cụ thể như thế nào, diễn biến từ năm 2023 đến hết năm 2025, thì xin mời quý vị, hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết qua lá số tử vi ngay dưới đây nhé. Luận vận mệnh tính cách của tuổi Ất Sửu, theo thiên can và địa chi. Người tuổi Ất Sửu với nạp âm hành kim, do can Ất mộc ghép với chi Sửu thổ, mộc khắc nhập thổ, bằng can khắc chi. Cuộc đời có nhiều thử thách và trở ngại ở tiền vận, trung vận may mắn và sáng sủa hơn, vì hành thổ của chi sửu sinh nhập hành kim của nạp âm. Người tuổi ất sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm, mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề, nên thường chậm chạp, nhiều bảo thủ, nhưng giản dị trong cuộc sống, và có tinh thần cách mạng cao độ. Những chú châu sinh vào ban ngày, sẽ năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, nhưng lại vất vả hơn. Những chú trâu sinh vào ban đêm, cả đời sống trong an nhàn, bình yên, nhưng cuộc sống không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Sinh vào mùa đông và mùa xuân là hai mùa thuận sinh, cuộc đời được sung sướng an nhàn, có người còn được cả vinh hoa phú quý, vì có chỗ dựa vững chắc và lâu dài. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, địa chi gọi là Hải Nội Chi Nghiêu, tức là châu trong biển nước, bản mệnh này tượng trưng cho sự cần cù, thì tạo ra thành quả, chăm chỉ thì nên việc lớn. Ất Sửu, Hải Nội Chi Ngưu, lại có hình tượng của sự khoan thai, bình tĩnh, họ là những người hay dùng tâm, làm việc rất chuyên sâu, tỉ mỉ, lao động không ngại khó. Tuy nhiên, Ất Sửu cũng là những người rất khó để thay đổi quan điểm, cố chấp, thiên kiến khó bảo, cứng đầu như một con trâu đích thực. Nếu con giáp này biết mở lòng hơn và tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, sẽ bứt phá mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Luận vận mệnh và tính cách của tuổi Ất Sửu theo ngũ hành tuổi Ất Sửu xét theo ngũ hành gọi là Hải Trung Kim, là những người sống nghĩa khí, luôn giữ chữ tín lên hàng đầu, một khi đã hứa hẹn điều gì thì họ luôn cố gắng thực hiện bằng được, rất hiếm khi họ bỏ qua lời hứa đó. Hơn nữa mệnh Hải Trung Kim có tính cách rất công bằng, song phẳng, luôn chia đều mọi thứ trong kinh doanh, tiền nong hay bất cứ vấn đề gì, bởi họ không muốn bản thân chiếm đi lợi ích của một ai đó và cũng không muốn ai bị thiệt thòi. Họ là những người có đạo đức và lòng tự trọng cao, không thích đi đường tắt hay sống thủ đoạn để đạt được mục đích. Quan điểm thành công của họ là phải từ sự tự lực, chăm chỉ của bản thân để đi lên, dù có nhiều trông gai trên con đường xây dựng sự nghiệp. Ất Sửu gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại, bởi vậy dù rất cố gắng phấn đấu, nhưng thành công thường đến muộn với họ, phải từ trung vận trở đi, công danh và sự nghiệp mới sáng lạng, phát triển hơn, và được ổn định vững chắc. Càng về sau thì tài lộc càng xuôi dòng, sự nghiệp càng thăng tiến. Người tuổi Ất Sửu hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến bởi tính cách cần cù và chăm chỉ, họ cũng là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Ất Sửu thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao, nhờ đó mà vượt qua được bao sóng gió của cuộc đời. Nhưng có đôi khi tính cách cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc. Bởi lẽ một khi đã quyết định thực hiện điều gì, họ khó có thể thay đổi mục tiêu của mình, lời nói và việc làm của người tuổi Ất Sửu thường đi liền với nhau, đó là tính cách nổi trội của họ. Sức chịu đựng và lòng quảng cảm của người tuổi Ất Sửu thật phi thường. Họ giống như mũi tên nhọn xuyên có bất cứ rào chắn nào mà người đời cố tình dựng lên trên con đường đi tới của họ. Người tuổi Ất Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, họ là những người chăm chỉ và chu đáo, khi làm việc họ rất có phương pháp và quyết đoán. Họ có tài lãnh đạo người khác, rất nề phục tính dứt khoát cũng như sức chịu đựng của họ, họ là người biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi cái lợi trước mắt. Với bản tính bất khả xâm phạm, họ lựa chọn nghề nghiệp rất kỹ càng, miễn là cho họ được tự do làm điều họ thích. Người tuổi Ất Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Ất Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Ất Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi Ất Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng và mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn và nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nào đúng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Ất Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo, đôi lúc tuổi Ất Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Ất Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm tới cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần tới sự giúp đỡ của bất kỳ ai, dù chiến thắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc giữa chừng ất sửu bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp, học giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận, đó là lý do tại sao mọi người luôn thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh, dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Ất Sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi ất sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả, họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa tuổi ất sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Tuy nhiên đôi lúc thường hay cố chấp khả năng giao tiếp kém, các mối quan hệ xã hội vì thế mà góp phần hạn hẹp. Phụ nữ tuổi ất sửu cả tin, dễ nghe theo lời đường mật của người khác mà làm theo, nên khó tránh khỏi thất bại, thời trẻ, nên cẩn trọng hơn. Người cầm tinh con trâu thường trầm mặc ít nói, khó được lòng người khác cũng không hay được trọng dụng. Tuy nhiên, nội tâm lại rất ôn hòa, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, khả năng hoạt động độc lập tốt, kiên trì và nghị lực. Họ luôn mong muốn gây dựng cho bản thân và gia đình cuộc sống giàu sang, nên thường tự lập nghiệp hoặc đi xa nhà làm ăn từ khi còn rất trẻ. Thời thanh niên gặp nhiều va vấp nhưng may mắn quý nhân tương trợ, tay trắng làm nên sự nghiệp, trung niên chịu nhiều phiền muộn về sức khỏe tinh thần. Song, hậu vận vô cùng tốt đẹp, có phúc an nhàn, lòng quả cảm của họ cũng rất lớn, người tuổi Ất Sửu có tài lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng, ít khi bị cám dỗ, họ là người có đầu óc thực tế, không mơ mộng, sống chân thật và luôn khiêm tốn. Đối với tuổi Ất Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng hoặc đùa cợt tình cảm của bất cứ ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Ất Sửu cần có thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Ất Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau, họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Ất Sửu cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Ất Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Tử vi tuổi Ất Sửu, về mặt sự nghiệp. Người tuổi Ất Sửu có nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn, cẩn trọng nên gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt con giáp này có mệnh tài quan, lại may mắn được phúc tinh tử vi chiếu rọi nên con đường công danh, sự nghiệp vững chắc. Người tuổi Ất Sửu thích trầm tư, suy ngẫm mọi việc theo chiều sâu nên họ phù hợp với các lĩnh vực đòi hỏi hoạt động tư duy độc lập. Ví dụ như, nghiên cứu khoa học, lĩnh vực công nghệ hiện đại cũng là sở trường, làm công sở, làm tại các xưởng, hãng sản xuất, sẽ tạo nhiều cơ hội cho người tuổi ất sửu phát triển và tạo được vị thế, chỗ đứng nhất định. Ngoài ra, môi trường làm việc tự do cũng mang tới cho Ất Sửu nhiều cơ hội, tính cách ham học hỏi, chăm chỉ, cần cù, thông minh, biết tính toán của bản thân cũng rất phù hợp với các công việc như bác sĩ, luật sư, nhà văn, nhà hoạt động xã hội hay giáo viên. Đặc biệt tuổi Ất Sửu đều có lộc cách nên buôn bán, kinh doanh, có duyên với của cải. Ngoài ra, người tuổi Ất Sửu cũng thích làm những công việc tiên phong đi đầu, nên các lĩnh vực mới có tính sáng tạo và đột phá họ đều quan tâm, nhờ điều này nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến không ngừng. Ất Sửu linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng với tâm lý lo cho mình trước thì phần nhiều họ là những người khá giả và giàu sang. Tuy nhiên, người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu, rồi mới thực sự có một sự nghiệp vững vàng, tài sản tích lũy nhiều. Khi còn nhỏ, tuổi Ất Sửu khá trầm lặng và nhút nhát, càng trưởng thành, họ càng học được cách cởi mở, tự tin trong giao tiếp, họ hay gặp phải những chuyện rắc rối, muộn phiền về mặt tình cảm, dù không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng tinh thần buồn phiền, chán nản, ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc của tuổi Ất Sửu. Những người tuổi Ất Sửu, đa phần cũng bận rộn, làm việc cống hiến hết mình cho lợi ích của cộng đồng. Thế nhưng cuộc đời Ất Sửu chỉ cần làm việc chăm chỉ, ắt sẽ có thu hoạch. Theo Tử Vi, sự chăm chỉ vốn là thương hiệu gắn liền với người tuổi Ất Sửu và đó sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Đặc biệt là giai đoạn trong 3 năm tới, từ năm 2023 đến năm 2025 này, mọi phương diện của Ất Sửu đều sáng bừng, điều này cũng có nghĩa là những năm làm việc chăm chỉ của bạn sẽ được đơm hoa kết trái trong 3 năm này. Và thành quả rõ rệt là sự nghiệp ngày càng tăng tiến, xua tan vận xui, đã tới lúc tuổi Ất Sửu đón ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Tuy nhiên, 3 năm này, sẽ không hề dễ dàng đến mức chia tay ra là có tiền ngay, bạn thậm chí còn nhiều nỗ lực hơn nữa, để vượt qua những trở ngại trong công việc. Dù Ất Sửu vẫn luôn tự tin về thái độ nghiêm túc và hết mình của bản thân, song điều đó vẫn chưa đủ để bạn có thể vọt bước tiến lên cao. Vốn dĩ, khoảng thời gian 3 năm không hề ngắn, mà vận tài lộc có thể trải qua vài thăng trầm mới có thể suôn sẻ theo ý muốn của bạn. Nếu không nắm bắt tốt thì sẽ lỡ mất vận may, nhưng mù quáng đâm đầu cũng có thể gặp phải rủi ro phá tài. Đặc biệt, với những gì cần ký kết hoặc cần nhiều tiền bạc đầu tư thì bạn nên càng cẩn trọng, suy xét thật kỹ trước khi quyết định, đồng thời bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của người thân để tránh những mất mát không đáng có. Các kế hoạch tiết kiệm cũng cần được giả soát và thực hiện một cách nghiêm túc hơn. May mắn thay, những nỗ lực kiên trì của bạn sẽ không là uổng phí và bạn vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, công việc cũng có nhiều tiến triển rõ rệt. Ất Sửu biết cách giải quyết các vấn đề, hóa giải các mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống của mình, nhờ đó bạn có thể đạt được thành tích cao trong công việc, nhận được khoản lương thường xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Trong thời gian từ năm 2023 tới năm 2025, chỉ cần tuổi Ất Sửu quyết tâm làm việc chăm chỉ, tận tâm thì sẽ được hưởng thành quả như mong đợi. Tử vi tuổi Ất Sửu về mặt tài lộc Tài lộc của tuổi Ất Sửu trong 3 năm tới khá tốt, dù tiền vận không được giàu có, nhưng càng về sau thu nhập càng ổn định, nguồn thu tiền bạc dư giả, nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được lên cao. Về vấn đề tiền bạc, hậu vận không cần phải lo nghĩ gì, cuộc sống ấm no, giàu sang, phú quý, lại được con cháu hiếu thảo, phụng dưỡng. Người tuổi Ất Sửu ngay thẳng, thật thà, nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tình cảm, thiếu hiểu biết về kinh doanh, quan niệm kinh tế đơn giản, nên không có duyên với đại phú, đại quý, song vẫn có một cuộc sống sung túc đủ đầy con giáp này nên tránh xa trốn cờ bạc, đỏ đen, nếu không sẽ có nguy cơ phá sản trắng tay. Nếu có cơ hội đầu tư, nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng trong hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi ất sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụng, không nên vung tay quá chán, xa hoa vô độ, để rồi sau đó lại hối hận không thôi, nếu có thể sửa được điểm này, thì tài lộc thanh thang, giàu sang, phú quý. Trong cuộc đời tuổi ất sửu, tài lộc bình bình ở tiền vận, nhưng vụt cao sáng sủa vào thời kỳ trung vận. Đặc biệt là 3 năm tới đây, bạn có thể yên tâm, bởi chính tài ở bên đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng, ngoài ra còn gặp nhiều vận may đưa tới để đổi đời, giàu có. 3 năm tới đây, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng, dễ thành công và thu được lợi nhuận lớn, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và thăng tiến, mưu sự sẽ thành. Bên cạnh đó, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người chân thành và cởi mở, nên đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí khi gặp khó khăn, bạn được mọi người chủ động giúp đỡ. Tuy nhiên, tuổi Ất Sửu cần chú ý những kẻ hẹp hòi, đố kỵ, luôn tìm cách hạ thấp uy tín của bạn. Bạn cần bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Làm ăn cũng cần cẩn trọng để tránh những rắc rối, mất tiền, hao của. Tử vi tuổi Ất Sửu, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tình yêu, người tuổi Ất Sửu luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất, họ không khoa trương, nói những lời hoa mỹ và lãng mạn. Tình yêu của những người này thể hiện qua những hành động ấm áp, âm thầm mà ngọt ngào, tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, góp phần tẻ nhạt, nhưng thực ra trong nội tâm họ có một tình yêu vô cùng sâu sắc, nồng cháy và thủy chung. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương gắn bó lâu dài với người này, bạn cần phải thấu hiểu, lắng nghe những điều thầm kín của họ. Đường tình duyên những người tuổi ất sửu không mấy thuận lợi, thường hay có nhiều thay đổi, có lẽ họ chưa biết cách làm mới tình yêu của mình. Khi bị người khác phản bội, tuổi ất sửu sẽ khép trái tim của mình trong cô đơn, tuyệt vọng, và vùi đầu vào công việc để quên đi buồn phiền, họ có xu hướng tìm cho mình một nửa kia có chung tính cách, sở thích, và đặc biệt là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Dù trong công việc hay tình yêu, tuổi ất sửu đều hiện thực hóa mọi việc, bởi vậy đôi khi họ khiến đối phương cảm thấy buồn chán, và tẻ nhạt. Cách tốt nhất để duy trì tình yêu của bạn là tạo ra những bất ngờ thú vị mới mẻ, dành cho nhau nhiều thời gian để quan tâm lẫn nhau. Tuổi Ất Sửu khó có thể cân bằng được cuộc sống, sau khi kết hôn, thậm chí sự thờ ơ lạnh lùng của bạn có thể làm tan vỡ một mối quan hệ vợ chồng, họ biết nhường nhịn đúng cách nhưng một khi đã nổi giận sẽ trở nên vô cùng bức xúc và thô bạo. Phụ nữ tuổi Ất Sửu biết hy sinh, nhường nhịn và vô cùng đảm đang, họ là mẫu người chuẩn mực của xã hội, là con người của gia đình. Khi đã kết hôn, họ sẽ hết lòng vun đắp cho cuộc sống hôn nhân và gia đình, luôn là nguồn động lực cho chồng, con. Phụ nữ tuổi Ất Sửu có trách nhiệm với gia đình của mình, biết cân bằng sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc cơ quan và việc nhà. Tuy nhiên, những người này rất dễ bị tổn thương bởi việc làm sai trái của người khác, thậm chí họ sẽ mang thù hận trong lòng không bao giờ tha thứ cho người đó. Họ cũng ghen tuông mù quáng, luôn muốn quản lý và chiếm hữu đối phương. Đàn ông tuổi ất sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng, họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, vì vậy tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm, rất quan tâm yêu thương gia đình, nhưng đôi khi đàn ông tuổi ất sửu ra trường và nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người phải thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống. Nhìn chung, người tuổi Ất Sửu có phần gia đạo được ấm êm, hạnh phúc từ những mâu thuẫn trục trặc nhỏ vẫn thường xảy ra trong cuộc sống của họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trôi vào quá khứ. Về tương lai, Ất Sửu có một cuộc sống yên bình, con cái thành đạt được hưởng phúc con cái khi về già. Tử vi tuổi Ất Sửu, về mặt sức khỏe, Người tuổi Ất Sửu, ngũ hành thuộc kim, người mệnh này sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt, nếu có thể ăn uống điều độ, giúp tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh, cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người mệnh kim lại dễ mắc các vấn đề về phổi và xương khớp, dễ bị các bệnh có liên quan về viêm phổi, phế quản, thời tiết trở trời dễ đau nhức xương khớp, tê bì chân tay. Ngoài ra, Phật động mạng của người tuổi Ất Sửu là hư không tạng Bồ Tát, nếu con giáp này mang theo bên người những vật phẩm tượng trưng cho Phật hoặc dốc lòng thờ cúng thì sẽ được hư không tạng Bồ Tát che chở, bảo vệ phù hộ độ trì cho vượt qua những lúc bệnh tật đau ốm. Quý vị thân mến, ngày tháng năm sinh âm lịch có ảnh hưởng khá lớn tới vận mệnh của con người, chẳng thế mà có người sinh nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiện đạt. Người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận, long đong. Vậy người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng nào thì tốt, vận trình hanh thông, công danh rộng mở người tuổi Ất Sửu sinh tháng riêng. Khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng sau này nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, gia đạo đủ đầy, sung túc, giàu sang. Sinh tháng riêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay, những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người tuổi này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải vất vả tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Những người có cung hoàng đạo Ất Sửu và sinh vào tháng 2 âm lịch, ý thức về bản thân họ đặc biệt mạnh mẽ, họ rất dũng cảm và mong muốn làm một số việc kinh thiên động địa để nổi tiếng. Nhưng họ thường không suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động và không nghe theo lời khuyên của người khác, dẫn đến hại nhiều hơn lợi, tham vọng lớn thành bong bóng và cuộc sống bẩn lót chật vật. Ất Sửu sinh tháng này nên chú ý tu dưỡng bản thân nhiều hơn, học tập nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và từng bước hành động, bằng cách này họ có thể tiến lên và thành công. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 3 âm lịch những người sinh vào tháng 3 âm là những người thông minh và hiểu biết, ngay cả khi họ không làm việc chăm chỉ, hoặc có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và tự do, không lo lắng về cái ăn, cái mặc, họ được người khác kính trọng. Mặc dù rất nhiều rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống của họ, nhưng họ có thể vượt qua chúng với sự giúp đỡ của người khác. Về cuối đời, thường có cuộc sống giàu có, sung túc. Tuy nhiên họ có thể không đạt được thành công lớn trong suốt cuộc đời. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch rơi vào tiết lập hạ, người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng này, tuy có khao khát lập nghiệp lớn, nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế, nên khó có được thành công, cuộc đời trải qua nhiều vất vả, lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp trốn, gian lao đủ cả. Nhưng tài lộc khó thành, bị người khác o ép, trói buộc, không có được tự do, đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội, không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương đến quê người lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một cái nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù, thì mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể thay đổi, thành nhân định thắng thiên. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng năm âm lịch. Sinh vào tháng năm âm, những người tuổi Ất Sửu là những người tốt bụng và trung thực, trung thành và hiếu thảo, họ có thể gặp một chút may mắn trong cuộc sống, ít nhận được sự giúp đỡ từ những người ruột thịt. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn, nên người tuổi Ất Sửu sinh tháng năm âm lịch vẫn an ổn sống tới hết đời, suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 6 âm lịch Mặc dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, và người thân không giúp đỡ được gì nhiều, nhưng người tới Ất Sửu sinh vào tháng 6, thông minh và có chỉ số IQ cao, có thể đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực nghệ thuật, học thuật và công nghệ. Họ tốt bụng, đáng tin cậy, nên có nhiều bạn bè, họ có thể đầu đời vất vả, nhưng đến trung niên và cuối đời, xuân sẻ giàu có. Có điều, trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín, họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân. Những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu giao, tự tại. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng 7 âm, rất thông minh và rất có thể sinh ra trong một gia đình giàu có, họ cũng biết dựa vào bản thân để sống một cuộc sống giàu sang. Có một số tai họa nhỏ trong cuộc đời của họ và tiền sẽ lăn vào ví của họ, cuộc sống sau này của họ có thể đặc biệt tốt. Người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 8 âm lịch. Mặc dù sinh ra đã giàu có, nhưng những người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng 8 âm, không bằng lòng với hoàn cảnh tốt đẹp của mình và luôn nỗ lực để đạt được thành tựu cho bản thân, cả cuộc đời của họ gặp nhiều may mắn hơn là xui xẻo và ít tai họa. Là người khỏe mạnh, thông minh, với khả năng sáng tạo mạnh mẽ, họ có thể là người có thẩm quyền trong một số lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng tốt. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ và có thể gặp được một số khó khăn khiến họ nản lòng rất nhiều, nhưng chúng có thể sớm hồi phục và tiếp tục hoạt động. Về cuối đời, họ có thể được người khác vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Họ có thể không sinh ra trong một gia đình sung túc, nhưng họ học tập và làm việc chăm chỉ, họ cũng có lòng dũng cảm, trí tuệ và nghị lực phi thường có thể khiến họ trở thành những người có tiếng, có cả trí tuệ và quyền lực. Về sự nghiệp, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và ít bị trở ngại từ gia đình, có thể từng bước thành công. Người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 10 âm lịch tuổi Ất Sửu sinh vào tháng 10 âm lịch, có thể phải trải qua một giai đoạn cuộc sống có nhiều cay đắng và nghèo khó, không có tài sản kế thừa của tổ tiên và chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng từ thanh niên hoặc trung niên, sự nghiệp của họ bắt đầu chuyển đổi tốt đẹp, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, thông minh, quyết đoán, tư duy nhanh nhạy, độc lập sáng tạo, giỏi kinh doanh, nên có thể mang tới nhiều tiền bạc và thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 11 âm lịch Đường đời của họ có thể không được suôn sẻ và có thể có nhiều thăng trầm, mặc dù họ làm việc chăm chỉ, họ có thể bị trả lương thấp, mối quan hệ với bạn đời không được tốt, con cái cũng vậy. Nhưng đa số họ có thể sống một cuộc sống an toàn. Tuy nhiên, nếu ngày giờ sinh tốt thì vận mệnh có thể rất khác. Người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng 12 âm là những người thuộc cung hoàng đạo Sửu, có thể có cơ thể cường tráng và tràn đầy năng lượng, họ làm việc chăm chỉ để nổi tiếng nhưng hiếm khi thành công. Tuy nhiên, họ có thể có một gia đình hạnh phúc tuy không giàu có, nhưng nhìn chung, họ có thể sống một cuộc sống trong sáng và yên bình. Điểm sáng là hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc của đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận. Về kinh tế không mấy khá giả, nhưng phong cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, có trí tuệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và bây giờ là diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 2023 đến năm 2025. Năm Quý Mão 2023, với độ tương hợp giữa bản mệnh và lương liên ở mức khá, người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985 có một năm 2023 hứa hẹn gặt hái không ít thành quả tốt lành. Đương số chỉ cần chăm chỉ làm ăn thì chắc chắn đạt được thành tựu xứng đáng. Trong năm có thể mưu đại sự, mọi việc dựa vào quyết định và lựa chọn của bản thân sẽ không bao giờ phải hối hận. Về công việc, công việc của bản mệnh trong năm có sự mở mang và tiến triển nhất định, bạn có thể mạnh dạn tiến hành một số dự án bản thân đặt nhiều kỳ vọng, miễn là có sự tính toán thận trọng ngay từ ban đầu. Về tiền bạc, tiền bạc trong năm không thiếu, nhiều cơ hội kiếm tiền, các nguồn thu cũng khá đa dạng, đủ cho bản mệnh tính toán mở rộng quy mô. Dù vậy, bạn vẫn nên có kế hoạch quản lý tài chính cho phù hợp. Về tình duyên, trong năm chuyện tình cảm sẽ nhận được nhiều cát khí, các mối quan hệ diễn ra tốt đẹp, thích hợp để vun vén hạnh phúc hôn nhân, gia đạo êm ấm. Về sức khỏe, hung tinh chiếu mệnh, nhắc nhở bản mệnh tuổi ất sửu phải chú ý sự an toàn cho bản thân, kẻo va vấp tai nạn, dẫn tới thương tổn, tay bay vạ gió. Vận trình của tuổi ất sửu, năm giáp thìn, 2024. Với mức độ tương hợp giữa bản mệnh và lưu niên thấp nên đây sẽ là một năm không mấy lý tưởng. Về công việc, bạn hãy cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, chớ nên nóng nảy, kẻo vướng phải thị phi, tranh chấp, hãy cẩn thận trong công việc kết giao, hợp tác, tránh bạn bè xấu. Trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, bản mệnh gặp phải nhiều cản trở, do cặp năm sát thìn là năm phá thái tuế, có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, gây tổn hại tới danh tiếng và tiền bạc. Về tiền bạc, tiền bạc không quá dư giả trong năm này, vì thế bạn cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu, việc đầu tư cũng cần cẩn trọng được đến đâu chắc đến đấy, chớ nên chạy theo xu thế thị trường. Về tình duyên, gia đạo. Quan hệ vợ chồng bất ổn là dấu hiệu cho thấy bạn cần quan tâm hơn tới các vấn đề còn tồn tại trong nhà. Cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, bản mệnh cần bình tĩnh và học cách lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn. Bạn nên hạ cái tôi cá nhân của mình xuống và học cách đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác. Về sức khỏe, bước sang năm 2024, bản mệnh 40 tuổi âm lịch, dù vẫn còn khá trẻ tuổi, bản mệnh cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Đặc biệt nếu có việc cần đi xa thì cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi. Vận trình của người tuổi Ất Sửu bước sang năm Ất Tỵ 2025. Thoát khỏi vòng hạn thái tuế, lại gặp năm hợp với lưu niên ở mức tương hợp cao, có thể nói rằng năm Ất Tỵ 2025 là năm vô cùng thuận lợi đối với tuổi Ất Sửu, 41 tuổi âm lịch. Nếu biết nắm chắc cơ hội thì thành công đến ngay trong tầm tay. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc bản mệnh cần hạn chế chi tiêu kẻo được bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Về công việc có nhiều cơ hội để bản mệnh bứt phá trong công việc vào năm nay, hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức trong những lĩnh vực mới, dù gặp khó khăn thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Về tiền bạc, trong hợp tác làm ăn diễn ra khá thuận lợi, tài lộc thu về tương đối tốt, tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trên lĩnh vực chi tiêu, luôn để dành một khoản tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ. Về tình duyên, Phương diện này có nhiều khởi sắc, bản mệnh hãy thường xuyên quan tâm tới các thành viên trong gia đình, để bầu không khí trong nhà lúc nào cũng hài hòa và đầm ấm.